Ok, bây giờ mình à, thực hiện rút tiền trên CryptoTab à, Rồi, thì đầu tiên mình vào CryptoTab của mình nè Rồi, CryptoTab của mình á, hiện tại là mình có 0,000249995 BTC Rồi, đó, hiện tại là mình đào là ừ, 1,6 Tổng đào được của mình là 54 đô rồi tổng kiếm được là 9,4 đô thành viên của mình đây còn 5 người hoạt động có tổng là 591 người Ok bây giờ mình thực hiện rút mình rút như sau mình nhấn vào withdraw withdraw BTC rồi nhấn vào ở đây á nó yêu cầu địa chỉ Bitcoin số tiền cần um, à, rút rồi bây giờ địa chỉ Bitcoin mình lấy um, mình lấy địa chỉ ở trên um, lấy địa chỉ ở trên um, à, ví uh, VNDC ha rồi và đây mình vào BTC rồi ở đây có địa chỉ ví BTC mình copy sau đó mình qua bên à, cryptostat mình dán vào ok mình nhập số tiền tối đa vào nhập số tiền tối đa tối đa là này mình nhấn tối đa vào là xong rồi các bạn nhấn tối đa vào đây này là xong này rồi xong tiếp tục xong tiếp tục mình kéo xuống mình thấy à, phần xác thực tôi không phải là người máy nhấn vào tôi không phải là người máy ok rồi tiếp tục mình nhấn tẩy rồi ở đây nó có ghi như này là dịch xem nó như thế nào ha không có phần dịch thôi rồi thì nó kêu là xác nhận trong mail cái địa chỉ này sẽ được xác nhận trong mail đó xác nhận trong mail thì bây giờ mình nhấn ok rồi ok ha rồi đây các bạn nhìn thấy nè các bạn nhìn thấy cho mình này thông tin uh, thanh toán này là cái địa chỉ ví uh, của mình là là như thế này các bạn nó thứ hai nè ngày 11 à, tháng 1 năm 2021 này với cái số tiền là như thế này bây giờ mình xem chi tiết rồi số tiền của mình á, hiện tại là như thế này 0,00024994 BTC rồi cái địa chỉ là như thế này các bạn Đấy. đó bây giờ mình vào mail xác nhận thôi các bạn mail vào mail xác nhận bây giờ mình à, thoát ra mình vào mail mình vào mail kiểm tra ha đây vào mail kiểm tra uhm, mail của mình là mail à, đây cái mail này mail văn hưng 3515 ok mình vào thùng thư rác xem thử có chưa chưa nó chưa có gửi về cho mình các bạn À đây rồi, các bạn nhìn thấy ha Cái phần Creep Photoshop Team này xác nhận này là các bạn nhấn vào để chúng ta tab tìm ok tới phần này thì nó báo cho mình các cái thông tin này đây các bạn nhìn thấy nè số tiền của mình là 0,00024994 BTC rồi địa chỉ như thế này à, ngày 11 đó, ngày 11 tháng 1 à, năm 2021 này đó, rồi mình nhấn uh, confirm ha confirm xác nhận nhấn xác nhận rồi mở trên trình duyệt Green Prototype ok nó hiện ra là à, cái à, nó hiện ra là cái um, cái xác nhận của bạn là thành công bây giờ các bạn nhấn ok ha rồi ok rồi như vậy là mình đã quay trở lại cái à, cái à, cái à, thông tin thanh toán của mình đây rồi các bạn đó, đã xác nhận rồi ha đó mình đã nhấn xác nhận rồi này đấy rồi các bạn xem lại cái lịch sử của mình từ rút tiền từ trước giờ này các bạn nó mình rút ngày ngày năm 2019 này mình rút hàng ngày đấy mình rút hàng ngày 119 các bạn thấy mình rút hàng ngày 24 này 8 18 tháng 11 này 12 tháng 11 8 à, tháng 11 ngày 28 tháng 10 ngày 24 tháng 10 ngày 3 tháng 8 ngày 8 tháng 10 29 tháng 9 à, ngày 20 tháng 9 ngày 15 tháng 9 nó ngày 7 tháng 9 ở à, ngày 3 tháng 9 nó các bạn thấy không ngày 4 tháng ngày 28 tháng 8 rồi 26 tháng 8 nó rồi 24 tháng 8 đấy rất là nhiều các bạn đó các bạn thấy éo mãi không hết luôn các bạn thấy ngày đó mình rút này. đó rất là uy tín rồi các bạn ha đấy mình rút hàng ngày đó thấy chưa các bạn đó đấy kéo mỏi cả tay luôn đấy bởi vì hồi đó mình rút mình rút mỗi ngày các bạn đó rút mỗi ngày nên là cái trình duyệt CryptoTab này à, rất là uy tín nha các bạn nó cái lần mà đầu tiên mình rút là ngày 1 tháng 5 năm 2019 sau đó mình à, đó, sau đó mình rút mãi đến à, đến ngày ngày 24 tháng 3 à, ngày 24 tháng 12 năm 2019 đó tới à, năm nay là 2021 là mình rút lại các bạn hai năm rồi ha hai năm mà mình rút lại đó rồi Ok. Như vậy là cái à, phần à, à, hướng dẫn các bạn cách rút tiền là xong rồi ha các bạn ha. Rồi. À, nếu như các bạn thấy hay thì hãy à, à, tải à, tải cái um, cái trình duyệt này về rồi các bạn bật cách đào BTC lên rồi các bạn sử dụng cái trình duyệt này như trình duyệt Chrome bình thường thôi Chrome bình thường thôi nó giống như Safari cốc cốc hoặc là Chrome bình thường nhưng mà nó có tích hợp thêm đào Bitcoin thì mình có để cái đường link dưới video để các bạn à, để à, đường link dưới để các bạn à, có link tải về và đào cùng với mình cùng với đội ngũ của mình nha rồi à, nếu như thấy hay hãy like subscribe à, video của mình nhấn vào nút hình quả chuông à, chọn à, chọn xem đầu tiên để bạn nhận được những video mới nhất trong thời gian tới các bạn nhé rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye